Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Chính bị đối thủ lừa vào trong và ra đòn ra sao Ông Thủ tướng hiện nay đã từng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Ông làm bí thư tỉnh ủy từ ngày 8 tháng 8 năm 2011 cho đến 9 tháng 4 năm 2015 được 3 năm 244 ngày Đây là thời kỳ được ca tụng tỉnh Quảng Ninh cất cánh và nhờ đó ông Chính được kéo về Trung ương nắm chiếc ghế phó ban tổ chức Trung ương như là một nhân sự chuẩn bị thay thế cho ông Tô Huy Dứa. Con đường sự nghiệp của ông Thủ, tướng Phạm Minh Chính được trải hoa hồng vì mối quan hệ của ông với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lúc đó và mối quan hệ có tính địa phương với ông Tô Huy Dứa đang làm Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương. Và nhờ đó mà tại đại hội lần thứ 13, ông Chính đã vượt mặt qua Nguyễn Xuân Phúc nắm chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sự nghiệp chính trị của mọi quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không ai không dính đến vết đen. Có điều là có bị khui ra hay không mà thôi. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là trong sạch nhất cũng vướng phải nghi ngờ về dự án Chibucha khi ông còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Hiện giờ ông Tổng đang ở vị trí này xem như không ai còn có thể dám bới móc những vết đen của ông được nữa. Ông được xem như trong sạch bởi không ai có thể đưa cái tiêu cực của ông ra xử lý trước bàn dân thiên hạ được. Câu chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam là câu chuyện rất giải tập. Về vụ án Việt Á, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người liên đới chịu trách nhiệm chung với ông Nguyễn thanh Long và Trung Ngọc Anh, chứ không phải là vô can. Về mặt luật pháp, không ai có thể truy tố một ông Thủ tướng đang đương chức vì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề có tiền lệ truy tố ai thuộc nhóm tứ trụ Tuy nhiên, về mặt đảng thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm về tiêu cực của các bộ trưởng dưới quyền của ông như tờ Thời báo chấm đã từng đưa tin cả ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng đều dính đến Việt Á nên ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dường như đã lợi dụng vụ án Việt Á tố ông Chính là không thể được. Chiếc ghế Thủ tướng là chiếc ghế quyền lực thứ nhì chỉ sau chiếc ghế Tổng Bí Thư. Ghế này cũng lắm kẻ dòm ngó chứ không thể nào yên ắng như chiếc ghế chủ tịch nước hay ghế chủ tịch quốc hội cho được. Vì thế, việc phanh phui những tiêu cực nhắm vào ông Thủ tướng là điều khó tránh khỏi. Vào ngày 18 tháng 8, báo chí đồng loạt đưa tin bà cựu chủ tịch công ty IEC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cơ quan điều tra đã xác định các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá tới 73 tỷ đồng. Đây là hình ảnh một cú đánh dường như đang được nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Cũng trong ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ y tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cụ thể, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các bị can là Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình y tế, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, các bị can cùng làm việc ở Sở Y tế Quảng Ninh và Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty IC và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng công ty IC. đồng thời khởi tố bắt tạm giam các bị can như Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty IC, Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban ba công ty IC, Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty Mofa. Các bị can đều bị khởi tố và điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh ở trên. Đây là hình ảnh không biết ông Tô Lâm đang đánh cho ai. Được biết vào năm 2011, 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng mức đầu tư là 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, mắc ngoặc với các nhà đầu tư của công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại về tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng. Vào năm 2012, Phạm Minh Chính khi đó Thủ tướng hiện nay là bí thư tỉnh. Theo đánh giá của một số người thạo tin thì đối thủ chính trị của ông Chính đã dùng vụ án này để đưa ông vào chồng và ra đòn trực diện vào ông. Tuy nhiên ông chính làm gì? Tiếp theo thì các bạn có thể cập nhật vào những bản tin tới đây của Thời báo.de để phục vụ làm sáng tỏ vấn đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai và cũng thích hốt tiền. Như tờ thể báo.d đã đưa tin những ngày gần đây, ông thầy chủ trì Chùa Ba Vàng đã làm dậy sóng dư luận mạng xã hội vì hành động kinh doanh mê tín. Những người dân có hiểu biết đều thấy bất bình trước hành động dường như được lừa gạt người dân dựa trên sự si mê của họ như vậy. Nếu các bậc chân tu thì thấy dân mê muội thì trách nhiệm phải giải mê cho dân. Đằng này ông thầy trụ trì tại chùa Ba Vàng lại lợi dụng sự mê muội của họ để trục lợi. Hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay được coi là một tổ chức tôn giáo có tính đảng. Nhiều sư trong tổ chức này thường đưa hình ảnh lãnh tụ ông Hồ Chí Minh vào trong chùa cho ngồi cùng Phật. Cho nên các chùa chiền ở Việt Nam hiện nay có quan điểm rất méo mó, tạo nên sự bức xúc trong lòng người dân cả nước. Giá trị cốt lõi của việc tô hành chính đạo là vứt bỏ tham sân si. Tuy nhiên, các ông thầy chùa quốc danh thì ngược lại, tính tham sân si vô cùng nặng có khi còn nặng hơn cả người dân suốt ngày cơm áo gạo tiền. Đây là hình ảnh Thích Nhật Từ đang phàng Thích Trúc Thái Minh trên báo. Việc hốt được quá nhiều tiền của ông Thích Trúc Thái Minh với Nick Namer mà các bạn khán giả của Thời báo chấm đã đặt là thích hốt tiền ấy vừa làm bất bình đối với người dân sáng suốt và nó cũng làm cho những ông sư quốc danh khác phải gành tị. Vào ngày 17 tháng 8, ông sư trụ trì của chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn VTC News. Ông Thích Nhật tờ là phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp và cần tránh hiện tượng tương tự. Ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo lại ngay lập tức và nói rằng Thượng tọa Thích Nhật tờ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Ông Thích Trúc Thái Minh đã viết một bài khá công phu trên trang Facebook có hơn 1,6 triệu người theo dõi, phản bác lại lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ phê phán việc cúng dường tại ngôi chùa này. Trong bài viết, ông Sư trụ trì Chùa Ba Vàng đã dẫn lại các phát biểu trả lời phỏng vấn của ông Thích Nhật Từ trong quá khứ và đặt câu hỏi Tại sao Thượng tọa Thích Nhật Từ lại thất thường như vậy, phản bội chính mình và truyền thống khuất thực tùy thí đắc thọ của Phật giáo? Đây là hình ảnh Thích Trúc Thái Minh phản pháo lại. Dẫn lại bài viết Cúng trai tăng trên phố tại Cố Đô Lào của Chùa Giác Ngộ có hình ảnh ông Thích Nhật Từ đứng bên cạnh các nhà sư đang đi khuất thực trên đường phố Lung Pha Băng. Ông Thích Trúc Thái Minh cho rằng trước khi phê phán Chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên xem lại hành vi của chính mình. Cũng trong bài viết đăng tải vào hồi tháng 7 năm 2019, cũng chính trang Facebook Chùa Giác Ngộ của ngôi chùa mà ông Thích Nhật Từ làm trụ trì trong đó khẳng định Ngày nay do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt như là để trừ tăng tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết. Trụ trì chùa Ba Vàng cũng dẫn lại các sự kiện tương tự của các ngôi chùa nơi ông Thích Nhật Từ làm phó trưởng ban trị sự cũng tổ chức khuất thực như chùa Trang Rai Xây chẳng hạn tại quận 3 vào ngày 12 tháng 2 năm 2013, tổ đình Vạn Thọ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ngày 18 tháng 8 năm 2013, chùa Kiều Đàm thuộc thành phố Thủ Đức. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, chùa Biểu Quang thành phố Thủ Đức nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566. Câu chuyện về ông Thích Nhật Tờ và ông Thích Trúc Thái Minh vẫn chưa hề có hồi kết, vẫn đang choảng nhau rất mạnh trên các phương tiện mạng xã hội. Cả hai ông sư màu này đều rất nặng tính, tham, sân, si. Đến hình ảnh, cả hai đều thích choảng nhau. Có ý kiến thì cho rằng cả hai ông sư này đều giống nhau ở một điểm, đó là ai cũng thích hốt tiền, dựa trên sự mê muội của dân chúng. Tuy nhiên có vẻ như dân miền Nam ít mê muội hơn nên ông Thích Nhật tờ làm ăn kinh doanh tại miền Nam không được khâm khá như ông Thích Trúc Thái Minh ở miền Bắc Trăng. Có thể nói, thích loại tôn giáo, nhiễm màu chính trị như Việt Nam hiện nay đã làm bẩn đi tính thuần khiết vốn có của đạo Phật. Các chùa quốc danh đã biết những nơi thờ cúng trở thành những tụ điểm mê tín dị đoan rất đáng báo động.